em du gì lời du cho đã lui đã lui thật nguy vết sẹo thời gian em du gì lời du cho biển khơi biển vương biết bao giờ lặng em du ngót một đời đam mê một đời dông tố em đâu gì cho ta khi bao ngày phôi phao câu hát ngân lễ bóng tắt nửa chân thôi đừng hát ru thôi đừng dây giật ta chút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu em du gì lời du bao tiếng nuôi tiếng nuối một đời ước vọng tàn phai em du gì lời du cho ngày mai thời gian có bao giờ lại em ru gì lời ru cho một đời đam mê một đời dông tố em ru gì cho ta khi bao ngày vội vã câu ngân lên bông tắt ngựa chừng tôi đừng hát ru tôi đừng say giật là chút rơi nhiều đâu phải với mùa thu em dù gì lời dù bao tiếc nuối tiếc nuối một đời ước vọng tàn phai em dù gì lời dù cho ngày mai thời gian có bao giờ trở lại em dù đời xuống trói một đời đam mê một đời rông tố em giữ gì cho ta khi bao ngày vội vã câu hát ngân lên bóng tắt ngựa chừng tôi đừng hát ru you.